Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với các kênh như là kênh uh, tiếng bóng đá vip và tiếng bóng đá nha anh em. Đó à, thì tiếng giờ đã chia sẻ một lần nữa tiếng bóng tiếng bóng đá vip ấy là cái kênh mà tiếng chuyên đăng những cái trận đấu tại cái vòng bảng SEA Games 32 lên kênh này cho anh em tham khảo. Cho nên anh em nào mà muốn xem full các mã kèo tại cái giải đấu SEA Games 32 Đông Nam Á ấy thì anh em đừng có bỏ lỡ uh, theo đăng ký theo dõi cái kênh tiếng bóng đá vip này của tiếng nhá thì vào à, chiều hôm nay đó tức là lúc 19 giờ à, sẽ có trận đấu giữa Lào với Singapore này đó cũng như là 16 giờ là 4 giờ chiều sẽ có trận đấu giữa Thái Lan với Malaysia đó ngày 6 tháng 5 và ngày hôm nay thì Tiến cũng đã lên cho anh em hai cái trận cầu tại CM32 tại kênh này đấy thì quay trở lại với cái video lần này tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cho anh em uh, Ờ, một cái trận đấu tại cái giải ờ, Serie A đó chính là trận đấu giữa AC Milan với Lazio thì cái trận đấu này được diễn ra cũng ờ, khá là khung giờ khá là đẹp anh em đó 20 giờ tức là 8 giờ tối ngày hôm nay trận đấu thuộc vòng 34 Serie A thì cùng ngày cũng có các trận đấu rất là hấp dẫn được diễn ra từ các giải đấu hàng đầu châu này đó như là 21 giờ sẽ có 4 trận đấu tại ngoại hạng này đó rồi uh, 23 giờ 30 cũng có trận đấu giữa Liverpool với Brentford này rồi Bundesliga hay là Serie A rồi uh, League One đều có những uh, uh, ông lớn của các giải đấu đều ra sân thì riêng tại ngoại Anh Tiến cũng đã dành thời gian để lên cho anh em hai cái trận đấu đầu tiên đó chính là trận đấu giữa Man City với Leeds United này cùng với trận đấu giữa cái thằng ờ, Liverpool với Brentford thì hai cái trận này Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh ờ, tiếng bóng đá này anh em đấy đó kênh tiếng bóng đá này Tiến cũng đã lên cho anh em rồi anh em có thể vào tham khảo nếu như anh em kết cái mã kèo này nhá đó thì quay trở lại với cái video lần này Tiến sẽ ờ, nói về trận đấu giữa Milan với Lazio thì đầu tiên anh em hãy cùng Tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây thì hiện tại Tiến đã đưa ra cái bảng như thế này đã ờ, rút gọn lại các mã kèo cho anh em có thể dễ nhìn thì chủ nhà AC Milan chấp đội khách Lazio với mức chấp là 0.5 cả trận này đó và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 còn mã kèo tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã kèo cả trận và 0.75 cho mã kèo tài xỉu hiệp 1 À, ờ, còn về phạt góc thì Milan sẽ chấp góc Lazio với mức chấp là một hòa cả trận và chấp nửa trái góc ở ngay trong hiệp 1 à, ờ, và 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc hiệp 1 và chính hòa đó là mã kèo tài xỉu góc cả trận nha anh em à, còn về mã thẻ phạt thì à, à, Lazio sẽ chấp à, AC Milan với mức chấp là 0.25 đó về mã kèo thẻ phạt này à, còn tài xỉu thẻ phạt ở trận đấu này đó chính là 5.5 nhé anh em thì đây là các mã kèo mà tiến đã rút gọn lại cho anh em có thể dễ nhìn dễ đầu tư đó vì tiến không có tiện đưa cái trang chính thức của của cái nhà cái lên trên đây cái trang nó nó uy tín mà nó nhiều mã kèo lắm anh em à, tiến đưa lên là sẽ vi phạm chính sách cờ bạc của youtube ấy nó sẽ xóa đi cái video này của tiến cho nên tiến không tiện để đưa lên đây à, cho nên anh em à, thông cảm mà xem à, đỡ các mã kèo tiến đã sàng lọc ra khá là kỹ này đó thì như anh em đã biết à, hiện tại ấy, có khá là nhiều à, mã kèo rất là hay mã kèo mới trên cái trang đó cũng như là là à, thời đại 4.0 anh em đó nó bây giờ anh em chơi trên trang là nó là nhiều chứ đâu có ai mà còn chơi bên ngoài qua thầu qua cò nữa đúng không anh em đấy họ ờ, vừa cho bên ngoài qua thầu qua cò nó bị mất like mất phí tùm lum hết thí dụ như kèo Milan này chấp nửa trái trên trang này ăn 93 này 0.93 này bỏ 10 củ ăn được 9 củ 3 đúng không nếu như mà thử mã này mà đưa bên ngoài ấy, đó thằng thầu thằng cò nó vẫn đưa anh em chấp là nửa trái luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 thôi đó nó sẽ cắn like từ anh em anh em nghĩ đi đá 10 củ mà bị nó ăn hết một hai like là mất hết một hai củ rồi đúng không đó chưa tính tới việc anh em thua anh em bị à, mất uh, tụi nó lại được qua hồng cái số thua của anh em nữa tụi nó chả mất mát gì hết mà chỉ ngồi hưởng lợi từ anh em thôi chưa như vậy khác gì mình bị lợi dụng đúng không đấy nói chung anh em nên tự đăng ký một cái trang trên cái cái những tìm kiếm những cái nhà cái uy tín tự tạo cái trang tự tạo cái tài khoản mà chơi đó còn anh em muốn có một cái tài khoản trên trang để chơi muốn ờ, đặt cược đặt kèo mà anh em nào chưa hiểu rõ về cách đó đó đó tin tưởng tiến muốn tiến hướng dẫn thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau ở dưới phần mô tả trong video ấy đây tiến cũng giới thiệu luôn là mỗi video tiến đăng lên tiến đều có dán những cái đường link dưới phần mô tả như là facebook này tele fanpage và tiktok anh em có thể liên hệ trực tiếp mua bốn cái nền tảng này đó còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo đủ điều kiện liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đặt cược trên trang còn cái việc vào nhóm của à, tiến ấy thì tiến cũng nhắc luôn là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ này đó à, đang vỡ nợ với mấy thằng cò đó muốn được gỡ nợ tin tưởng tiến muốn đồng hành với tiến lấy những mắc kèo vip những mắc kèo chuẩn nhất trước cái giờ bóng lăn ấy đó để gỡ nợ chiều nợ những thằng cò thì anh em cũng mạnh dạng liên hệ cho tiến đi đó và à, tiến sẽ đưa anh em vào nhóm để gỡ gạt ok chưa đấy thì ờ, quay trở lại với tỷ lệ kèo này anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu này trước nhé sau đó chúng ta sẽ đưa những cái sự lựa chọn mà nó phù hợp nhất để cho anh em có thể đầu tư à, thì đầu tiên à, tiến sẽ cho anh em xem đó chính là cái đội hình ga xăng dự kiến của cả hai này à, chủ nhà Milan ga xăng với sơ đồ là 4231 tiền đạo cấm cao nhất của Milan đó chính là Oliver Giroud cái bộ ba mà hậu công cho Giroud đó chính là Rafael Leao này cùng với Barem Diaz này đó cùng với Salam Asker Đấy còn về đội hình của đội khách Lazio ra sân ở trận đấu này đó chính là ra sân với cái sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của Lazio đó chính là Immobile này cùng với Anderson và uh, à, Zaccarini thì riêng cái trường hợp của cái thằng Siro Immobile thì ở mùa giải năm nay uh, nó đã hơi bị xuống phong độ nha anh em vì những cái cái ca chấn thương của thằng Immobile này đã ảnh hưởng khá là nhiều đó cũng như là cái cái nó đã có tuổi anh em cho nên nó đã không còn cái cái kiểu như mà sung sức như xưa nữa ấy về cái tốc độ cũng giảm đi thì nói chung Mbappe vẫn là một cái cầu thủ sân bàn khá là tốt tại cái giải Serie A hiện tại đó cho tuy nhiên thì thì ở mùa giải năm nay gắn tác tiếc cho cái thằng Mobile đó là bị chấn thương khá là nhiều nó ảnh hưởng ờ, không ít đến cái phong độ cũng như cái đẳng cấp của cầu thủ này đó à, thì đây cũng là chỉ là cái sơ đồ dự kiến các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo thôi nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này nhá chắc chắn là chuyên gia bóng lần nó sẽ thay đổi ờ, hoàn toàn đi cái sơ đồ này đấy à, còn về tình hình lực lượng thì à, như anh em đã biết thì cái thằng à, Zlatan Ibrahimovic này đó đã có thể quay trở lại cái trận đấu đêm nay à, quan trọng là huấn luyện viên Pioli của AC Milan có mạo hiểm đi đưa Iba ra từ đầu trận hay không thôi đó còn về trường hợp của cái thằng Bopera thì đang dính chấn thương và chưa thể ra sân trong trận đấu này đó còn về Lazio đổi khách thì nó cũng à, chỉ thiếu vắng mỗi cái cầu thủ đó chính là à, Catondi thì riêng cái trường hợp chấn thương này nó cũng đã có thể bình phục và cũng có thể ra sân đó ăn thua là Sari có đưa cho huấn luyện viên Sari có đưa cho nó ra à, sân ngay từ đầu trận hay không hay là tiếp tục dưỡng sức để đá những cái vòng tiếp theo à, còn về cái bảng xếp hạng hiện tại thì anh em có thấy là đội chủ nhà AC Milan thì nó đang có được 58 điểm sau 33 vòng đấu à, có được 16 thắng 10 hòa 7 thất bại ghi được 53 bàn thắng và để thủng lưới 39 bàn còn Lazio đội khách thì có được uh, 5 64 điểm, 19 thắng, 17 hòa, 7 thất bại, ghi được 52 bàn thắng và để thủng lưới 24 bàn sau 33 vòng đấu anh em nhìn vào có thấy được uh, Lazio cùng với Napoli chính là hai cái đội bóng mà có hàng phòng ngự tốt cực kỳ các cái cái giải đấu ờ, của Serie A hiện tại đó chỉ thủng lưới 23 với 24 bàn sau 33 vòng mà thôi đó thì nhìn chung cái hàng phòng ngự của Lazio mùa này phải nói là thi đấu cực kỳ tốt ở những trận đấu gần đây đó từ mùa giải đến bây giờ luôn nè 33 trận mà chỉ thủng lưới 24 bàn đó là một trong số phải nói là khá là khủng rồi à, thì hiện tại anh em có thể nhìn thấy là Lazio gần như là nó đang uh, chắc chắn một cái sức trong cái vị trí top 4 vì nó đang bỏ xa cái thằng đứng thứ năm đó chính là Atalanta đến tổng cộng là 6 điểm cách biệt mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu nữa thôi đấy một cái số điểm khá là an toàn à, còn Milan thì nó đang có được 58 điểm nếu như mà nó muốn vượt qua muốn vượt vào cái nhóm ờ, top 4 này bắt buộc nó phải à, à, kiếm được uh, những cái điểm số khá là quan trọng cũng như là những cái trận thắng sắp tới đó vì Atalanta lẫn Roma vẫn đều đang có được cùng điểm số với Milan đó cả ba đội này vẫn cùng với Inter Milan là bốn cái đội mà phải nói là đang cạnh tranh cái vé top 4 gây gắt nhất tại Serie A hiện tại đó về Juventus cũng vậy anh em nhưng mà với 63 điểm có được nó đang bỏ xa cái vị trí top 5 là Atalanta Milan và Roma đến 5 điểm cách biệt cũng khá là an toàn cho Juve đấy à, còn về cái uh, phong độ thì anh em có thể thấy là cái thằng à, AC Milan nó đang có cái chuỗi bất bại tổng cộng là 8 trận đấu gần đây nhất đó nhưng mà nó chỉ có được 3 trận thắng thôi anh em còn lại là 5 trận hòa trong đó năm trận hòa của nó có bốn trận hòa cùng tỷ số một đều đó à, trận hòa 0-0 trước Emoli này cũng như là thắng 4-0 trước Napoli 1-0 trước Napoli nè đó ba trận thắng mà hai trận hạ được Napoli rồi rồi 2-0 trước Lecce à, cùng với đó là như tiếng đã nói là có 5 trận hòa hòa 0-0 trước uh, Empoli hòa một đều trước Bologna uh, Napoli Roma cùng với uh, Cremonese thì đây có một cái điều đáng chú ý là ở uh, chỉ trong vòng uh, trong trong vòng chưa đến một tháng nữa mà Napoli và Milan đó Napoli và Milan phải đụng độ nhau tổng cộng đến ờ, ba uh, lần anh em ba lần mà Milan nó đã thắng hai hòa một trước Napoli chứng tỏ là một cái thông số phải nói là cực kỳ ấn tượng của AC Milan trước cái ông lớn tại uh, Serie A ứng cử trước trước cái ngôi vô địch uh, của Napoli hiện tại dù cho Napoli nó có một cái đội hình uh, cũng như là là thi đấu khá lỗ mà mùa giải năm nay khi mà vô địch trước giải Serie A gần như là năm vòng đấu đấy hiện tại thì nó đã chắc chắn là lên nó nó nó đã lên cái ngôi vô địch rồi anh em vì còn năm vòng đấu thôi đó mà nó đã có 80 điểm bỏ xa cái đội thứ hai là vô đến 16 điểm cách biệt rồi không có cửa nào mà để nó mất đi cái ngôi vô địch này nữa đấy thì nhìn chung AC Milan cũng đang có phong độ khá là tốt ở những cái trận đấu gần đây dù cho nó hòa hơi bị nhiều đó còn về đội khách Lazio thì nó có được tổng cộng là à, 5 chiến thắng một trận hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần đây nhất đó thì sau khi mà nó trải qua cái chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Serie A 1-0 trước Roma 2-0 trước Monza đó 2-1 trước Juventus cũng như là 3-0 trước Spezia thì sau khi 4 trận thắng liên tiếp này nó phải trải qua hai cái trận thua liên tiếp đó thua 0-1 trước Torino này cũng như là thua 1-3 trước Inter Milan và mới đây nhất nó đã lấy được cái phong độ của mình khi mà có chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà trước Sassuolo tại Serie A thì anh em có thể xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội cùng với tiếng này trên sân nhà thì à, AC vẫn đang bất bại AC Milan vẫn đang bất bại với hai thắng ba hòa ở ờ, năm trận đấu được thi đấu trên sân nhà gần nhất và đặc biệt trong hai chiến thắng của AC Milan đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ nha anh em đó cùng về Lazio thì có 5 cái chiến làm khách gần nhất với hai thắng một hòa và hai thất bại cái chiến ra làm khách gần nhất là cái trận làm khách trên sân của Inter Milan tại Serie A thì à, Lazio cũng đã phải nhận thất bại với một tỷ số là 1-3 đấy còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể xem thêm là Lazio ở cái mùa giải năm nay thì ở trận lượt đi nó đã hủy diệt được cái thằng AC Milan với tỷ số cực kỳ đậm là 4-0 đó nhưng mà trước đó ở ba cái cuộc chạm trán gần nhau ờ, gần nhau nhất thì nó đều chiến thắng trước Lazio đó là Lazio đều thất nhận thất bại trước AC Milan 2-0 trước uh, Lazio à, AC Milan thắng 2-0 trước Lazio ở cái trận Serie lượt đi mùa giải trước này đó sau đó lại đến cái trận lượt về thì Milan cũng đã hạ Lazio với tỷ số 2-1 đó còn cái giải Coppa Italia vào năm ngoái thì Milan cũng đã hạ Lazio với tỷ số là 4 không đó và ở lượt đi uh, Serie mùa này thì Lazio đã bất ngờ giành chiến thắng ngược lại với Milan với tỷ số cực kỳ đậm 4-0 để trả đi cái món nợ là là thua 0-4 uh, ờ, trắng tại cái giải Coppa Italia này đấy và chắc chắn là quay lại với cái trận lượt về này thì phong độ cũng như là là cái thành tích của Lazio trên bảng xếp hạng hiện tại nó nhỉnh hơn AC Milan đâu phần nào đó đấy và một phần đáng quan trọng cho cho Lazio lẫn AC Milan ở trận đấu này đó chính là AC Milan đã có được cái sự quay trở lại của tiền đạo khá là quan trọng đó chính là Ibrahimovic thì quan trọng là huấn luyện viên Buli đó có tung cái tiền đạo này ra sân có mạo hiểm để đưa ra sân hay không hay là tiếp tục cho dưỡng thương đấy thì riêng cái cái cái những cái pha kiểu như là Ivanovic tuy là nó đã già anh em nhưng mà với những cái kinh nghiệm cũng như là cái phong độ mà ghi bàn của Iba thì Tiến vẫn luôn tin tưởng là tiền đạo này sẽ làm nên chuyện trước Lazio nếu như mà được thi đấu đấy thì ok à, tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số khác mà anh em có thể đầu tư về mã kèo gốc cũng như mã kèo tài trận đấu này này đó là 7 trên 7 trận hai đội đụng đầu đối đầu với nhau Lazio với AC Milan ấy thì cả hai đều có dưới 10.5 góc tỷ lệ 100% về xỉu góc ở 7 trên 7 cuộc đối đầu nhau gần nhất đó và 7 trên 8 trận chạm trán nhau gần nhất cả hai cũng có từ 3 bàn thắng trở lên cái thành tích mà hai đội này khi gặp đối đầu với nhau đều có từ 3 bàn thắng trở lên là lên đến uh, 80 90 phần trăm anh em đó thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau à, đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo đó chính là Lazio được chấp nửa trái à, trước AC Milan trên sân nhà trận đấu đầu này đó dù cho AC Milan nó đang bất bại trên sân nhà nhưng mà những cái trận gần đây nó đa số là hòa anh em chỉ thắng 3 và hòa đến 4 ờ, năm trận ở bảy tám vòng đấu gần nhất thì một cái thông số cũng uh, tuy là bất bại nhưng mà với những trận hòa nhiều quá nó cũng không hay cho lắm đúng không anh em đó còn về Lazio thì nó đang uh, có một cái điểm số khá là an toàn biết rằng là AC Milan nó cần điểm hơn Lazio ở trong cái cuộc đối đầu này nhưng mà chắc chắn Lazio nó sẽ không dễ dàng để cho AC Milan đánh bại đâu anh em và tiếng nhận định trận đấu này uh, sẽ có tỷ số hòa đó tỷ số hòa 1-1 hoặc là 2-2 đó cũng có thể là Lazio nó sẽ thắng ngược AC Milan với tỷ số là 2-1 thì ok tiến sẽ cho anh em đầu tư vào mã kèo là Lazio được chấp nửa trái ở mã kèo này cũng như là anh em có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo tài 2.25 đây thì ba mã kèo mà an toàn nhất và tiến đưa cho anh em có thể đầu tư đúng không nếu như mà trận này hòa một đều đi anh em vào mỗi cái kèo này 10 củ đi đó anh em thua nửa mâm cái mã kèo tài nhưng mà anh em lại ăn mã kèo này anh em vẫn có lãi đúng không chơi như vậy nó mới an toàn đó ok thì đây là hai mã kèo mà tối ưu nhất cho anh em có thể đầu tư anh em là học mã trùng máu với tiếng anh em có thể vào nhá đó cùng với đó thì anh em có thể vào thêm mã kèo tài 5.5 thẻ trong cái cuộc đấu đầu này à, vì với cái tính chất khá là quan trọng của trận đấu đó AC Milan thì nó đang rất là cần điểm trong cái trận đấu này để vươn lên vị trí top 4 để tiếp tục cuộc đua cạnh tranh một cái vé dự cúp C1 châu Âu đó chắc chắn là nó sẽ dồn mọi cái sức lực đó để uh, uh, giành cái điểm số tối thiểu trước uh, thằng Lazio trên sân nhà ở cuộc đối đầu đêm nay à, nên chắc chắn là sẽ xảy ra rất là nhiều các cái thẻ phạt giữa hai đội đúng không anh em hai đội chả ai chịu thua ai hết đấy cho nên à, mã kèo mà tài thẻ 5.5 là cái mã kèo là an toàn nhất đó cùng với tài 2.25 và mã kèo là vô chấp nửa à, được chấp nửa trái cả chặn đây là ba mã kèo tối ưu nhất và tiếng dành cho anh em có thể tham khảo cũng như đầu tư trong cái trận đấu này anh em là học mã trùng máu thì có thể vào theo tiếng nhá đấy ok thì tiến cũng nhắc lại một lần nữa à, những anh em nào mà thật sự đang thu tha sau bờ này đang thiếu nợ nhưng thầu còn một số nợ lớn ấy muốn gỡ gạt muốn vào nhóm với tiến để cùng đồng hành với tiến thì anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến có ghim phía dưới màn hình này hoặc là bốn cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video đấy anh em liên hệ tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em à, cố gắng giúp đỡ tất cả các anh em để anh em gỡ gạt trả nợ những thùng cò đó nhá đó cũng như là anh em nào muốn có một trang chơi uy tín chỉ cần em có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là có sử dụng ví momo à, thì anh em cứ liên hệ với tiến đấy à, tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đặt kèo cách vào kèo trên trang nhé anh em ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em thấy những video nhận tịnh của tiến mà hay có ý nghĩa đặc biệt là trong cái video này thì anh em đừng quên là để lại cho tiến một cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên đó chính là kênh tiến sâu kèo này đó cùng với đó là hai kênh còn lại đó chính là kênh uh, uh, ờ, tiếng bóng đá cùng với tiếng bóng đá vip cho anh em ok thì tiếng cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé và đặc biệt là sẽ chúc cho anh em thắng ba cái mã kèo tiếng đã đưa trong cái cuộc đối đầu này đó còn những cái mã kèo chuẩn hơn khi mà tiếng biết được cái đội hình ra sân của tụi nó biết được cái lối chơi cái sơ đồ chiến thuật trước cái giờ bóng lăn ấy lúc đó tiến nếu như có gì thay đổi tiến sẽ lập tức đẩy nghiêng lên trên nhóm cho anh em lấy những cái mã kèo vip nhất để anh em có thể gỡ nợ ok chưa đấy thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em ok và chúc anh em uh, uh, luôn thắng này và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé